ông Đông làm trong quá trình trồng màu thì trong quá trình trồng mướp như này thì người nông dân gặp phải những khó khăn gì ông có thể bắt đi ờ, để chúng tôi phỏng vấn một chút ông tí nữa này trong quá trình mà trồng mướp thì ông gặp phải những khó khăn gì ạ? Trong khi ờ, trồng mướp này <clears throat> thì nó gặp cái ờ, khó khăn về à, cái thứ nhất là cái cây hay bị lấm thì vì các cái bao tử lấm nó vào lá nó ảnh hưởng thì là một cái vấn đề thứ hai nữa là là mướp nó trồng cây nó ngọn nó không vươn ngọn nó bé nó không vươn ờ, và cây nó phát triển nó chậm thế trong khi quá trình như thế chúng tôi mới nghiên cứu các cái công trình khoa học thì nói là hiện nay cái chất đất ở trồng màu nhiều là một này dùng các cái phân hóa chất là hai này thì nó trở thành ngộ độc đất ngộ độc đất thì cái rễ cây nó phát triển kém nó không thể là hút được cái dinh dưỡng để nuôi cây thì qua tìm hiểu trên ờ, các công trình khoa học của các nhà khoa học thì là đất hiện nay bị ngộ độc thì dùng cái phân silic này cái thứ nhất nó có tác dụng là giải độc đất để cho bộ rễ nó phát triển và là hút được các chân dinh dưỡng nó nuôi cây cây nó phát triển nhanh được vấn đề thứ hai nữa là quả mướp khi khi cái, cái lá mướp thì nó mỏng thì phun cái, cái silic này nó sẽ làm dày lá là ngăn chặn được các bệnh à, lấm lấm rồi là cháy bìa lá vấn đề thứ ba là cái chất lượng quả thì nó thí dụ như ăn mướp ấy, à, các vị đã cũng hay ăn mướp ở mùa hè thế nhưng mà cái chất lượng quả của nó nó nó nó nó, nó nấu nó ngót nó ò bẹp thế à. nó không đặc thế vâng. sau khi sử dụng cái này thì cái quả mướp nó rất đặc để vâng. ăn lại rất ngọt thế nhưng tôi, tôi chúng tôi mới tìm hiểu được cái, cái công trình nghiên cứu của à, khoa học thì chúng tôi cũng tìm hiểu trên mạng và khi thấy cơ quan là là là, là phân silic Bắc Giang thì chúng tôi cũng à, điện làm và yêu cầu là cung cấp một là cái phân cái hai để, để, để, để tiễn để thực nghiệm trên cái cây trồng thì chúng qua đây thì chúng tôi đã có loại 5 cân thì chúng tôi đã rắc ở dưới gốc và còn cái gói ba lạng này thì chúng tôi là phun lên lá để có tác dụng khi bổ rễ nó phát triển lá nó dày thêm quả mướp nó dày thêm thì năng suất nó mới cao vâng. đấy thế, thế cho nên là, là nói chung là, là, là khoa được tiếp cận được cái công trình khoa học rồi cái tiến bộ khoa học của thế giới của con người thì đã đi vào sản xuất cây trồng để à, bà con có hiệu quả hơn nhiều chúng tôi đây chúng tôi cũng ờ, dùng cái này phân phun lên uh, mướp rồi là bầu bầu thì phun lên bầu thì nó lá nó xanh nó không lá kiểu như là nó đen như màu phân đạm mà đây phun màu lá nó như màu lá lon chuối ấy đây bầu lá. rất lớn nhanh quả rất mỡ đây đây đây đây, đây. lá mới đây à, vâng thưa ông là ông đã ứng dụng trên bầu rồi phải không ạ vâng ạ vâng thì... tôi đã phun vào cái diện tích bầu sao thì cái lá bầu sao nó, nó hết nấm là một này cái thứ hai lá lon nó mỡ nó dày lá nó màu toàn màu như màu lợn chuối vâng. thì quả lớn rất lớn nhanh và bóng vâng thế và cái bầu mà dùng phân xinic thì ăn nó như nào ăn nó ngọt hơn nhiều lắm vâng thế và à, cái ờ, cụ thể là với cái ruộng này thì ông cái túi ờ, ông đã dùng cái túi Sinic 5 cân thì ông đã bón trên một cái sào này ông bón khoảng bao nhiêu cân ạ? Ờ, một sào thì mới chỉ coi như là rác hạt điện là à. rác một túi. Một túi 5 ừ. ừ. cân. Và vâng, một vâng. túi vâng. 5 cân. Vâng. Thế nhưng cũng thấy hiệu quả là rất tốt. Vâng. Ở đây thì cái ná của nó là như ông nói là nó màu xanh nõn chuối, vâng. nó không xanh đen như là ta vâng. dùng NPK. Đấy ví dụ mình có thể chụp ừ. màu quả mướp đẹp màu quả bầu đẹp em màu quả mướp mỡ cũng mỡ bóng rồi là quả mướp thì rất đặc lấu nó không ngọt mấy vâng. và cái uh, khi trước khi mà chưa dùng phân đích thì cái ờ, tỷ lệ đậu quả của nó đây như nào ừ, tỷ lệ đậu quả nó có nhiều cái uh, trước khi dùng phân đích thì nó hay bị bị vàng vàng vàng vàng vàng quả tỷ lệ nó đậu độ khoảng được khoảng là 6 70 phần trăm này nhưng mà dùng cái phân silic này thì quả nó đậu đến 95 100 phần trăm vâng ở đây với cái giống nước 259 ờ, này thì cũng khá là sai vâng. và ờ, ông mới mặc dù ông mới dùng 5 cân ờ, nhưng mà ở đây chúng tôi thấy là cái mẫu mã cũng đã thấy đẹp rồi và khi vận chuyển cái mẫu mã là nó không bị xước nó không bị ọp ẹp nó không bị chảy xước nhiều vâng. Thế cho nên vận chuyển thì đặc biệt là là, là là là cái phân này nó làm cho chắc quả bởi vì cái chất phân silic này ta à, vừa tạo, nói vừa đi sang vùng khác đi tạo vâng. thêm cái lá nó dày quả vâng. mướp nó đặc thêm nó dày thêm quả mướp nó chắc hơn nó đặc hơn phải không ạ và tí nữa ông có thể là ừ, ở đây không có răng để cắt một cái quả mướp ra cho các bạn xem mình có thể đi sang những vùng bên điện thì ông đã với thằng bước này ông đã hái thu hái được nhiều lần chưa Với cái vườn mướp này thì ông đã thu hái được nhiều lần chưa? Đã bao nhiêu đợt rồi? Thu hái được nhiều lắm, được ờ, hơn chục ngày rồi. À. Mỗi ờ, sao vừa dòng xong mới thu hái nó lên nhưng mà cũng thu được vâng lần đầu tiên thì mình thu hái được bao nhiêu ạ trên uh, ờ, thu hái được khoảng mỗi ờ, nó mới bói thì khoảng thu năm ờ, sáu cân thời điểm này thì bây giờ là mỗi thao được khoảng được hai chục cân hai cân ạ bây giờ mướp nó mới lên giàn này vâng đây ạ chúng ta có thể vào cái muỗng này cái đúng này và để sau đây thì chúng tôi sẽ ngắt một quả mướp để uh, cho các bạn cắt đôi quả mướp để cho các bạn xem là cái bước này thì cái giống cái giống bước này là nó ngắn thôi các bạn ạ và làm trên cắt được ạ đấy còn còn sâu này còn này dạ. vâng cái giống bước này nó chỉ dài 25 20 25 cm các bạn nhé sau đây tự hơi kéo hơi cùng đấy cắt bằng cái này thì chắc nó không đẹp phải không? Dạ. Thế sau đây tôi cắt vào mướp này cắt cái này thì không đẹp dạ. đây các bạn này sau khi ờ, quả mướp cắt ra thì nó rất đặc ruột như này gần như là không có hạt à. đúng không ạ à. gần như cái là thịt không có nó hạt. cùi vâng mà cái da của nó rất là xanh cái da của nó rất xanh và cái giống mướp này là mướp cũng là mướp hương phải không ạ vâng đấy là mướp, mướp hương, hương mướp thơm nhưng mà mướp thơm ừ, thơm lắm các bạn thơm lắm và vườn này rất là thơm và quả của nó chỉ có 20 25 cm và đây thì chúng ta sẵn sàng nhìn thấy là mỗi đốt một quả các bạn ạ có thể trên mình xem cái dây này nhé đây ví dụ như cái dây này cái dây này thì đây đây là một cái ánh mà đã có quả này các bạn này ánh có quả này đây đây, một quả này đây một quả là hai này đấy không đây đây một quả là ba này đây đây một quả này đây một quả là bốn này liên tục này đây đây đây một quả là năm đây một quả là sáu kia nữa nói chung là mỗi, đốt, một quả. mỗi đốt một quả ừ. đấy mỗi đốt một quả đây đây cũng cũng vậy này nhưng mà đây đã cắt rồi đây quả này đã cắt rồi đây cũng mỗi đốt một quả như đây cũng cắt rồi này đấy và mình có thể sang đây ví dụ như là những cái dây này ví dụ như cái cái dây này nhá đây hoặc là cái dây đây này cái dây này, này. đây này. đây một quả này các bạn này đốt thứ hai là đây một quả này sang đây một quả là ba này đến trên này một quả là bốn này đấy bốn này đấy và tiếp tục đây đây một quả nữa là năm quả bé năm còn đây này liên tục cứ mỗi đốt một quả đây chỗ này một quả nhé chỗ làm quả và đây đã ngắt rồi đấy mỗi đốt quả ở đây à, tỷ lệ rất là sai và thưa ông là ông khi mà dùng cái phân à, ông chọn à, cái sản phẩm phân bón Sinic này thì ông um, mong muốn điều gì ạ? Ừ, cái thứ nhất là chỉ vâng. Đây. Đây. Đây các bạn này nó rất là sai như này. Đấy, tuy là quả ngắn nhưng mà nó sai lắm. Và đây là có những chùm hai này các bạn này Chùm hai Mỗi một đốt quả Đấy Và ông mong muốn điều gì ạ? Ừ, à, sau khi nghiên cứu các cái công trình khoa học để ứng dụng cái khoa học đưa vào cái tiến bộ đấy vào à, canh tác nông nghiệp ấy, thì chúng à, tôi thì được công ty phân bón về hướng dẫn quy trình để chăm sóc phun tưới thì chúng tôi mong muốn là cái thứ nhất là là cây nó không không bị lấm bệnh dễ vâng. nó phát triển nhiều năng suất nó cao để đạt được hiệu quả hiệu quả tốt và hiệu quả tốt ờ, và ông đã bón cái túi 5 cân cách đây bao nhiêu ngày ạ bón cái phân bón được 5 ngày rồi vâng bón được 5 ngày rồi vâng. và hiện nay thì lá đây cũng rất là là đẹp các bạn ạ đây tôi có thể ngắt bất kỳ một cái lá nào đây. cái lá của nó là màu xanh như này các bạn này khi có phân xinic thì lá màu xanh như này các bạn nhé và lá nó dày dày vào đây mặt sau của lá không hề còn lấm bệnh đây ví dụ như những cái lá này cũng vậy đây tôi ngắt bất kỳ một lá nào đây các bạn này trước đây không dùng phi xích vâng. thì nó bị nó hay bị như nào cháy bìa lá à nó bị cháy bìa lá đây các cái bao tử nó vào không không không con phân xích thì vào nó bắt đầu bị cháy bìa lá vâng, sau khi phát hiện sau khi phát hiện như thế này thì chúng tôi là phun cái xích vào để cái lá nó dày thêm để vâng. chống được những cái bao tử lấm bao tử lấm mặc dù ở trong không khí nó bám vào lá như lá dày nó không phát triển được nó không làm hỏng lá à, à nếu mà lá dày vâng, lá, lá dày, dày thì vâng. nó lá, lá dày là cái độ liên kết của đó, các cái, ờ, tế bào nó chặt chẽ đúng không những cái tế bào của cái cây cối này thì nó liên kết nó sẽ chặt chẽ chặt chẽ này thì cái tế bào nó không thể phá hủy được cấu ừ. cái cấu trúc của tế bào cho nên là ngăn cản được hại lá đỡ tốn được tiền thuốc bảo vệ thực vật cũng như là đỡ tốn được các cái loại lại lại lại lại lấm nó vào cây rất nhiều đỡ vâng. tốn công vâng. đỡ tốn à, tiền à, thuốc bảo vệ thực vật um, khi mà dùng phân hữu quả nó nhanh lớn hơn vâng. nó chắc hơn đặc hơn ăn này ngọt hơn ngọt hơn còn hiện nay ờ, ông đang cung cấp thị trường nào? Đang ờ, cung cấp ờ, thị trường Hà Nội. Đấy, thị, trường Đông Anh nữa. Bây giờ mình bán ra ra là bao nhiêu ạ? Bây giờ bán đang bán ra 2.000 cân. Vâng. Và ông có thể cho biết họ tên và địa chỉ cũng như số điện thoại của mình ạ. Vâng, tôi tên là Lê Quốc Đông, thôn Nghĩa Nại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Số điện thoại, số, số điện thoại 094 661 5964 Vâng và nếu như các bạn muốn đến thăm vườn mướp này hoặc là các bạn muốn uh, mua thì uh, ông có cung cấp không ạ? <laughs> ông có thể đi Lấy... lùi vào bên trong này để cho các bạn thấy là trên vườn mướp này chỗ nào cũng sai Nếu như các bạn đến thăm thì ông có sẵn sàng mời không ạ? Các bạn đến ờ, thăm thì bọn uh, cổ biến kỹ thuật rồi là kinh nghiệm sử dụng các để cho nó cùng tiến bộ cùng nhà nông đỡ vất vả này thu nhập nó cao hơn và nếu như mà các bạn à, muốn ờ, mua hàng thì mình có cung cấp không ạ <laughs> các bạn à, mua hàng nếu cung cấp được ở gần thì còn ship được nhưng mà ở xa thì không ship được không thị trường ở đây chủ yếu ở Hà Nội thôi ờ, thị trường Hà Nội Đông Anh vâng, vâng Đông Anh Hà Nội thôi khách đến mua tại bờ đây à thế à vâng khách đang đến đang chờ trên bờ kia các bạn nhé <laughs> khách đang chờ vâng bây giờ ông phun điện ông có phun phân điện Vâng. các bạn ơi, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại này. Vâng. Chị là ờ, chị là khách hay là công nhân ạ? Công nhân. Vâng. Chị ơi, chị cảm nhận là cái ờ, trước đây thì như nào mà bây giờ có cái phân Silic thì như nào? Trước đây thì không có phân ấy thì nó chị không đẹp. Chị rơi cho mấy bằng... quả mướp lên nào. Ừ, bây giờ có cái phân này thì mướp đẹp. Vâng. Ừ. Chị cầm ngang quả mướp ra cho em, cầm ngang. Cầm thấp thấp xuống. Vâng đấy. Cầm vài quả lên ạ. Trước đây thì quả thế nào ạ? Quả đẹp, xanh Trước đây cơ? À, trước đây thì quả không đẹp bằng À Dùng phân này quả đẹp hơn Vâng Xanh, đẹp, đặc ừ, Vâng Ăn ngọt Ăn ngọt Và tỷ lệ sai nào? À, tỷ lệ quả rất sai Vâng Đậu Vâng, cảm ơn chị